Vâng, à, xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh bán hàng của ô tô Kinh Anh trên YouTube cũng như là trên fanpage. Rất là trân trọng cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành, theo dõi cũng như là ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hãy à, để lại một like cũng như là đăng ký kênh của chúng tôi để luôn luôn là người đầu tiên là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Tất cả những à, lượt đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Trong chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến quý vị một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Đó là chiếc Ford Laser For Laser sản xuất năm 2002 5 chỗ số sàn máy xăng Đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là toàn bộ gầm bệ cũng như là máy móc còn khá là đẹp Đấy, sau đây à, chúng ta sẽ à, tìm hiểu cái phần ngoại thất của chiếc xe này xem như thế nào nhé Phần ngoại thất của chiếc xe này thì như quý vị thấy là cái form dáng của nó khá là đẹp, khá là hiện đại. Không hề có cái ờ, hiện tượng gì là lỗi thời cả. Đấy tôi, tôi ờ, quay ờ, vòng quanh ngoại thất của chiếc xe này cho quý vị thấy rõ. Nó là màu ghi vàng. Khá là đẹp. Form dáng cực kỳ hiện đại. Đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là cái à, ngoại hình của nó rất là chắc chắn phần đằng trước phần đằng sau và các cái đường gân chỉ trên à, thân xe à, quý vị à, có thể quan sát rõ còn khá là đẹp rất là chất sơn xe cũng còn zin đến à, trên 90 phần trăm à, chỉ dặm tút lại một vài cái vị trí à, chảy xước nhẹ mà thôi Đấy, sau đây à, chúng ta cùng à, tìm hiểu chi tiết à, từng phần của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Đây là phần đằng trước của chiếc xe. Đây là đèn pha ở phía trước bên phụ. À, quý vị thấy còn rất là trong. Đèn bi kết hợp với đèn halogen chiếu sáng rất là xa. Vẫn còn là zin theo xe. Đấy, quý vị có thể thấy rõ đèn gầm ở phía ờ, dưới chiếu sáng ờ, rất chiếu sáng rất là tốt giúp cho khách ờ, có lái xe an toàn khi mà chúng ta di chuyển vào ban đêm cũng như là ở những cái nơi trời tối logo Ford với cái tấm tản nhiệt đã được mạ chrome nhìn xe rất là sáng còn đây là cụm đèn pha ở bên tài toàn bộ các cái đèn pha này còn hoạt động rất là tốt đèn pha bisalon kết hợp với halogen vẫn còn là zin theo xe đèn gầm đây cực kỳ là chất lượng còn đây là cụm à, bánh trước ở bên tài vẫn còn rất là đẹp với à, mâm đúc à, hợp kim 6 chấu cực kỳ là chắc chắn với cái logo của hãng phò ở giữa vẫn còn nguyên vỏ xe vẫn còn rất là mới gai của vỏ xe vẫn còn rất là cao với cái vỏ xe này thì à, chúng ta có thể đi được à, một vài à, năm nữa chúng ta mới cần phải thay thế toàn bộ hộp dè cũng như là hệ thống cua lốp này quý vị có thể thấy rất là chắc chắn không hề có cái hiện tượng gì là dỉ xét cũng như là rách nát ở đây cả các hệ thống cua lốp rất là phẳng Chúng tôi à, luôn luôn quay à, cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ. Đặc biệt là những quý vị ở xa có thể có những cái cảm nhận đánh giá về chiếc xe mình cần mua một cách khách quan nhất. Đấy chúng ta nhìn lại cái bánh trước ở bên tài. Mâm đúc 5 mâm đúc 6 chấu cực kỳ là chắc chắn. Các cái đường gân chỉ ở trên thân xe vẫn còn rất là sắc nét tay nắm cửa đây là cửa ờ, trước ở bên tài đấy quý vị đấy toàn bộ keo chỉ của chiếc xe vẫn là zin và đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào chúng tôi ờ, quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rất là đẹp sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin không hề có cái hiện tượng gì là dỉ xét hay là bong chóc cả đấy ngay cả cái phần ở dưới nước à, phần mà phần phía dưới mà tiếp thường thường xuyên tiếp xúc với nước vẫn còn rất là đẹp à, quý vị à, có thể quan sát à, kỹ tắp bì tắp bì của cánh cửa còn rất là sần các cái tấm nhựa của nó phần à, da phía phía trên rất là đẹp các cái à, nút bấm cửa kính vẫn còn hoạt động cực kỳ hiệu quả trơn tru nhẹ nhàng tay nắm cửa hệ thống bản lề Đấy quý vị có thể thấy Rất là chắc chắn Đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng Không hề có cái hiện tượng gì là kẹt hay là uh, Gì xét cả Toàn bộ cái hệ thống giòn cao su vẫn là zin zin theo hãng Hệ thống khung cửa đây Đấy Giòn cao su khung cửa Rất là đẹp Không hề có hiện tượng gì là móp méo hay là cong vênh cả tôi xin cam kết là chiếc xe này không hề có ờ, ngập nước, không hề có đâm đụng, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Dòng xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là cái vị trí ngồi rất là rộng rãi. Ghế tài xế, da ghế rất đẹp. Đây là cái ờ, bản lề của cánh cửa sau Quay từ phía trước này quý vị Đấy Quay cận cảnh Không hề có cái hiện tượng gì là Dỉ xét hay là mục mọt cả còn đây là cánh cửa sau ở bên tài Đấy quay à, chi tiết Ô tô Kiên Anh luôn luôn quay à, chi tiết mọi vị trí Đặc biệt là những vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe Giúp cho quý vị có thể à, có những cái nhìn một cách khách quan hơn Hệ thống bản lề của cánh cửa sau đây Cực kỳ là chắc chắn Toàn bộ các hệ thống giòn cao su Rồi keo chỉ Đấy Vẫn còn rất là đẹp Nguyên bản zin Không hề mất một phân đoạn nào cả Nói chung là chiếc xe này à, tuy là sản xuất năm 2002 Nhưng mà cái à, chủ xe cũng đã chăm sóc xe khá là tốt Cho nên là toàn bộ các cái à, chi tiết của xe vẫn còn rất là đẹp Bệ lên xuống này khung cửa ở phía sau này chốt khóa này đấy không hề có hiện tượng gì là móp méo cả ô tô kỳ này cam kết với quý vị là sẽ không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi hiện nay à, chiếc xe này chúng tôi đang giao bán với giá là 158 triệu đồng giá trên đã bao gồm à, rút hồ sơ cũng như là vận chuyển cho quý vị à, trên toàn quốc đây là bánh xe sau ở bên tài đấy mâm đúc vẫn còn nguyên cái logo của hãng phò ở giữa mâm đúc 6 chấu cực kỳ là chắc chắn vỏ xe còn khá là mới mới à, đến 80 đến 90 phần trăm còn đấy là học dè cua lốp ở bánh xe sau bên tài cực kỳ là phẳng phiu quý vị nào à, quý vị nào à, quan tâm thì hãy liên hệ với ô tô kiên anh qua số điện thoại 0983 457763 hoặc là 085 8844 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé. Mẫu xe này hiện nay đang để tại à, cửa hàng của ô tô kinh anh khu vực miền Tây. Địa chỉ là C1 lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Đây là cụm à, đèn hậu. Đấy, nổi bật với cái nền màu đỏ. Vẫn là còn zin theo xe. Cực kỳ là đẹp. Không hề có hiện tượng gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả. Cả bến lùi Đấy, cảm biến lùi vẫn còn hoạt động rất là tốt Camera lùi Rất là sắc nét Cực kỳ đẹp luôn Bản uh, laser 1.8 máy xăng Đấy, đây là cảm biến lùi thứ hai Toàn bộ hệ thống à, đèn à, và hậu Như quý vị thấy Vẫn là zin theo xe Chưa hề có hiện tượng gì là Hoen ố hay nứt vỡ cả còn đây là bánh uh, xe sau ở bên phụ đây Đấy Quay uh, cận cảnh uh, cho quý vị thấy Rất là đẹp Mâm đúc 6 chấu Vỏ xe Toàn bộ 4 vỏ xe này vẫn còn khá là mới Toàn hệ thống uh, cua lốp à, Rất là phẳng phiu Không hề có hiện tượng gì là mục mọt hay là cong vênh cả Ngay cả cái vị trí mà thường xuyên tiếp xúc với nước cũng vẫn rất, rất là đẹp hệ thống uh, giảm sóc học dè cực kỳ là chắc chắn còn đây là cánh cửa sau cánh cửa sau ở bên uh, phụ đấy toàn bộ uh, hệ thống uh, keo chỉ gioăng cao su vẫn là zin theo xe hệ thống uh, chốt khóa các cái con ốc vẫn còn rất là đẹp vị trí à, bên phía dưới của cánh cửa quý vị thấy không hề có cái hiện tượng gì là dỉ xét hay là bong chóc cả tắp bi của cánh cửa tay nắm cửa vẫn còn hoạt động rất là nhẹ nhàng hệ thống bản lề cực kỳ là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng đấy chốt khóa này khung cửa này rất là phẳng phiu cũng đã được uh, chủ nhân cũng đã trang bị các cái uh, à, dè che mưa rất là đẹp đây là cánh cửa trước ở bên uh, phụ quay chi tiết và cận cảnh uh, cho quý vị thấy rõ chỉ với giá là 158 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Mỹ rất là rộng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 mang thương hiệu Mỹ, 5 chỗ, số sàn máy xăng 1.8, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Có trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử luôn. Đấy. Sau đây chúng ta tìm hiểu phần nội thất của chiếc xe này nhá. Đây là tấm lô của nó đây. Chúng ta thấy là khá là đẹp. Các cái tấm nhựa rất là sần không hề có cái hiện tượng gì là mò mài mòn cả học rìa à? học để đỏ khá là đẹp màn hình DVD 7 inch có trang bị à, đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc, xem phim giúp cho à, chúng ta có những phút giây thư giãn khi mà di chuyển trên xe hệ thống à, điều khiển giặt lạnh với à, dạng núm xoay máy lạnh khá là mát vô lăng ba chấu à xin lỗi vô lăng bốn chấu cực kỳ là chắc chắn có trang bị à, hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái khá là nhẹ nhàng hệ thống số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng không có hiện tượng gì là sóc số cả ghế tài xế Vị trí ngồi à, rất là thoải mái Trần xe, chân nỉ Đã được à, bọc một cái lớp à, ni lông để bảo vệ Rất là cực kỳ là đẹp Chỉ với giá bán là 158 triệu đồng Bao rút hồ sơ cũng như là vận chuyển cho quý khách trên toàn quốc Đấy, đây là hàng ghế phía sau này quý vị Rất là rộng với da à, ghế màu kem nhìn à, xe rất là sang không hề có cái hiện tượng gì là rách nát cả các cái tấm nhựa ở bên phía trong xe vẫn còn rất là đẹp đây là cốp của chiếc xe chúng ta thấy là khá là rộng đấy các cái uh, tấm uh, nệm đệm vẫn là zin đấy quý vị thấy là như vậy là chủ nhân của chiếc xe chăm sóc xe khá là tốt bánh sơ cua cũng là mâm đúc hợp kim luôn 6 chấu toàn bộ à, phần hộc xe hồng hầm của hốc cốp xe không hề có hiện tượng gì là mục mọt cả rất là rộng chở được ờ, rất là nhiều đồ quý vị nhìn lại một lần nữa cái à, khoang ờ, cốp của chiếc xe với chiếc xe này thì à, chúng ta có thể chở được khá là nhiều đồ cho một à, gia đình nhỏ 4 đến 5 người Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu phần gầm của chiếc xe này xem như thế nào nhé Đây là gầm xe quay từ bên phía hông của xe này quý vị Chúng ta cùng xem nhé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 Còn đây là cầm xe quay từ phía sau nghe quý vị Đây Húng bồ này Húng xả này Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chắc chắn Các cái đầu rô tin Hệ thống giảm sóc Cái hộc để bánh sơ cua Quý vị thấy không Không hề có cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả Trước khi à, giao xe cho quý khách thì à, chúng tôi luôn luôn kiểm tra tất cả những vị trí đặc biệt là những vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng xe để à, giao cho quý khách chỉ yên tâm à, mua về là sử dụng ngay không cần phải à, trang bị thêm hay làm thêm bất cứ một cái hạng mục nào cả bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm vận hành chiếc xe này xem như thế nào nhé đấy như quý vị thấy là xe vào số sang số rất là nhẹ nhàng máy nổ rất là êm chúng tôi đang trải nghiệm chiếc uh, Ford Laser sản xuất năm 2002 trên cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Xe có trang bị à, một cái màn hình DVD 7 inch, máy lạnh, lạnh rất là sâu. Với cái à, núm điều khiển dạng à, núm xoay cho nên là rất là dễ thao tác cho quý vị khi mà chúng ta uh, vận hành chiếc xe này vô lăng thì ờ, có trang bị trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ dòng Ford Laser dòng xe của Mỹ cho nên là cái khoang nội thất rất là rộng vị trí ngồi rất là thoải mái khác hẳn so với những dòng xe mà sản xuất uh, sang châu Á uh, do cái uh, cái tạng người của người uh, châu Mỹ cũng như là châu Âu thì uh, lớn hơn cho nên là cái khoang nội thất uh, của những dòng xe Mỹ nó rộng hơn so với những uh, dòng xe sản xuất sang châu Á cái uh, hệ thống cách âm của chiếc xe này cũng khá là tốt Đấy, chúng tôi đang ngồi trong xe quay nhưng mà cái tiếng tạp âm ở bên ngoài rất là nhỏ Đây là hàng ghế phía sau Ghế uh, bọc da Với uh, màu xám, màu ghi xám Còn uh, khá là đẹp Vẫn còn rất là căng Chưa hề có cái dấu hiệu gì là Rách nát cả Đấy Trần xe Trần xe thì uh, cũng đã được uh, Chân nỉ được uh, bọc một cái uh, Lớp uh, ni lông để uh, bảo vệ Còn khá là mới tất cả các cái à, đèn tiện ích trên xe này vẫn hoạt động rất là tốt Vâng thế thì à, vừa rồi quý vị đã xem à, chi tiết của chiếc video giới thiệu về chiếc Ford Laser sản xuất năm 2002 mang thương hiệu Mỹ với cái form dáng cực kỳ là hiện đại xe màu sơn ghi vàng đại chất với giá bán là 158 triệu đồng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 để à, là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.